ngàn vọng qua núi Sao tình ta mới là tình Giờ mình chung mây xuôi, Duyên tình ai viết lên lời ta Hạ thu nhớ cớ sao không vàng một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử bước lấy gian sơn và ta ví như họa ta nở lên nụ cười nàng cứ Thank you.